vận động viên của đơn vị thủ dầu một vừa kết thúc phần thi của mình. Nhất định 67. giá 12 mươi 33 giá 13 là 86 giá 14 là 86 giá 15 mươi 87 và mình thay đổi đến nay tiếp theo là vận động viên của đơn vị huyện khu giáo mời các bạn về học ngày ba bốn một học luôn f hai biết tránh f ba học con f bốn học con f năm con cái chào mừng các con đội chúng mời các bạn theo bốn f một tám mươi lăm f hai tám mươi sáu f ba tám mươi lăm f bốn tám mươi lăm f tiếp theo là vận động viên của đơn vị thị xã thuận an nên quyết định thứ một thứ sáu cái thứ hai thứ bảy cái thứ ba thứ sáu cái thứ bốn thứ sáu cái thứ năm thứ sáu và những người thì chúng ta sẽ bị gọi xin mời quý vị công bố lớp 11 và lớp 2 lớp 12 và lớp 5 lớp 13 lớp 14 lớp 15 lớp 16 lớp 17 lớp 18 lớp 19 Thank you.